tề vua cơ vua múa si hư chúa tơ tùa y lên nhúa mùa y tu va chứ cứ tí chi xì lâu chi xì hư chi xa mù tê hờ và chư sợ đỡ si tư anh và chư tu chế cú yúa si phải kê nu nè mù chế tu ti yúa mù ti yúa chỉ xin chỉ son du chàng chân thầu lu địa tê yúa sao si tua ua cho đò nia chi si cho nề nhua ua rua thao cơn rê yua mu bùn đủ tơ cho thiê cú yúa si phải kể nu nè mù chê tu ti yúa mù ti yúa chỉ xin chi sao đủ chanh chê thầu luôn địa tê yúa sao si tua ua cho trò nia chi si cho nì nhua ua rua thao cơn rê dua mu bùn đùa